Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với ca soi kèo nhé à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em cái trận đấu giữa Ameria và Osasuna rồi à, Còn à, rất nhiều những trận đấu của dạng sáng ngày mai cũng như là của ngày mai anh em à, Dạng sáng ngày mai thì à, ngoài những cái trận đấu của giải Italia cũng như là giải à, Tây Ban Nha Thì à, buổi tối sẽ là bắt đầu cái, cái lượt tiếp theo của cúp C1 à, hai cái trận đấu đầu tiên của cái ờ, lượt hai à, lượt đi của vòng loại cúp C1 sẽ là Victor Baren và Inter Milan cũng như là Sporting Lisbon với Tottenham. À, hai trận đấu này sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 11 giờ 45 anh em. À, trước khi đi đến với cái phần nhận định cũng như là soi kèo à, của cả hai trận đấu này À, mình ờ, cũng muốn ờ, nhắc với anh em luôn, đấy là có rất nhiều những anh em đã nhắn tin cũng như là à, nhờ mình giúp. Tuy nhiên thì à, tất nhiên rồi, cái gì cũng có cái giá của nó anh em. À, mình không thể nào mà đẩy kèo ngoài cũng như là đẩy cái kèo miễn phí cho anh em trong khi là mình còn có cả một à, nhóm à, tập trung tất cả những anh em đã theo mình à, từ rất lâu, đúng không? Mình không thể bỏ những anh em trong nhóm để mà nhắn tin à, rồi à, uh, anh em ờ, nhắn tin lại xin kèo ngoài mà mình lại cho anh em kèo ngoài thì khắc thế thì mình tạo cái nhóm ra để làm gì đúng không thì anh em nào muốn vào nhóm cũng như là thật sự mà đi muốn đi đường dài cũng như là kiếm cơm gạo hàng, hàng ngày ấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin và nói thẳng vào vấn đề luôn đỡ phải anh em mình phải đi à, dài dòng uh, rồi đến lúc lại không được cái gì cả nói chung là mất lòng trước được lòng sau thôi anh em đúng không à, Đến với à, hai cái trận đấu giữa Victor Baren à, gặp Inter cũng như là Sporting Lisbon gặp Inter Milan nhé, à, gặp Tottenham nhé. À, trận đấu này thì à, Inter Milan sẽ đi trên đi làm khách trên sân của Basel. <clears throat> như mình cũng nói ở cái giai đoạn uh, tiền uh, cúp C1 rồi đúng không? Đấy là Victor Bezen rơi vào cái bảng đấu của ba ông lớn đấy là Barcelona, Bayern Munich cũng như là Inter Milan thì chắc chắn rằng uh, uh, ờ, Bayern sẽ là đội bóng làm lót đường cũng như là chắc chắn là sẽ không có bất kỳ một cái ờ, cơ hội nào để vào vòng tiếp theo cả à, tuy nhiên thì à, đấy là những cái nhận định và mình nghĩ rằng với những cái nhận định cũng như là hiện tại đang nằm ở thế cửa dưới như vậy thì à, Victor Bayern họ cũng sẽ đá một cái lối chơi phóng khoáng cũng như là không có gì để mà mất cả đúng không à, trận đấu vừa rồi thì um, trận đấu đầu tiên ở cái lượt đầu tiên ấy thì uh, Victor Bayern đã gặp Barcelona và họ đã để thua với tỷ số là 1-5. Còn uh, Inter Milan thì gặp Bayern Munich thì họ thua trên sân nhà với tỷ số là 0-2 anh em. À, xét một chút về cái mặt phong độ hiện tại của Bayern cũng như là Inter Milan ở giải quốc nội nhá. À, Bayern đang có một à, phong độ rất cao ở cái giải quốc nội Ờ, còn với Inter Milan thì lại một và ờ, hoàn toàn khác khi họ đã có phong, đang có phong độ phập phù à, trận thắng trận thua đấy à, những cái trận thua tầm điểm đấy là với Inter Milan này đó và trận thua với Lazio đây là hai cái trận thua mà mình cảm thấy Inter Milan đang đá dưới sức cũng như là họ đang thiếu vắng đấy là Lukaku một cầu thủ uh, khá là quan trọng trong đội hình tiếp đến Ờ, lực lượng cũng như là đội hình hiện tại thì chắc chắn là vẫn chưa có rồi, vì đến tận tối ngày mai mới có cơ. Nên ờ, chắc mình cũng chỉ ờ, xem một chút về kèo cũng như là đẩy cho anh em những cái kèo gợi ý đầu trận nhá. Vì ờ, thật sự mà nói ấy thì ờ, từ bây giờ cho đến ngày mai còn rất nhiều đúng không? Rất nhiều tiếng đồng hồ nữa. Hơn 24 tiếng đồng hồ nữa thì ờ, mới trận đấu mới diễn ra nên chắc chắn rằng ờ, với những cái tỷ lệ kèo cũng như là với những cái mã kèo thì nó sẽ nhảy liên tục nên là cái việc mà mình nhận định cũng như là đẩy kèo cho anh em ngay lúc này cũng chỉ là một phần để anh em tham khảo thôi còn nếu anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền từ những trận đấu cúp C1 trong mùa giải này cũng như là tất cả các à, giải như là ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha hay là Serie A thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin à, và mình cũng nói như đầu video rồi đi thẳng vào vấn đề Đấy, anh em chúng ta hiểu nhau hơn cũng như là khi mà anh em chúng ta hiểu nhau rồi thì mới đi đường dài được với nhau đúng không? Đấy, và quan điểm ở trong nhóm mình đấy là anh em kiếm tiền từ bóng đá chứ không phải là đưa tiền đi chơi bóng đá anh em nhé. Đấy, quan điểm của anh em tôi là như vậy đấy. À, trận đấu giữa Bayern và Inter Milan thì hiện tại kèo handicap đang là Inter Milan chấp 1.25 này. Uhm, với cái phong độ hiện tại à, mình nghĩ là cái kèo 1.25 này cũng là hợp lý thôi à, tuy nhiên thì à, vì sao chúng ta lại không đợi đến cái lúc kèo nó nhảy khác đi để anh em chúng ta có thể dễ vào hơn đúng không vì thật sự mà nói Inter cũng đang có một cái vòng độ phập phù với cái kèo như này thì chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được và với cái tài là 2.75 à, hiệp 1 thì 0.5 cũng như là cái tài 1.25 này mình nghĩ cũng khá là cao cũng khá là căng để có một bàn thắng có thể là sẽ có một bàn thắng thôi nhưng mà nếu như anh em mà đi cái kèo này thì anh em cũng là mất nửa tiền đúng không còn về cái việc mà 2.75 à, phong độ hiện tại nào Inter Milan thì đang có cái phong độ ghi bàn cũng ờ, không được tốt cho lắm anh em à, trung bình ờ, mỗi trận họ chỉ ghi được trên dưới hai bàn dưới hai bàn đấy mỗi trận ghi dưới hai bàn anh em nhé đấy cũng không quá dễ để anh em chúng ta đi được cái kèo mà 2.75 này tuy nhiên thì uh, tất nhiên rồi mình vẫn sẽ đặt niềm tin vào Inter trong trận đấu này khi mà Inter có thể chiến thắng với cái tỷ số đấy là 2-0 tuy nhiên thì uh, đây nốt lại luôn nhá nốt trước cái trận đấu này đi trận đấu giữa Inter và uh, à, từ đã lót tí nữa thì mình sẽ lót luôn một thể tiếp đến đấy là trận đấu giữa Sporting Lisbon và Tottenham này à, Sporting Lisbon cũng như là Tottenham đã có cái chiến thắng đầu tiên ở mùa giải cúp C1 này rồi khi mà Sporting Lisbon đánh bại à, gì nhỉ Phanh Phuốc đúng không đúng rồi đánh bại Phanh Phuốc với tỷ số là 3-0. Còn Tottenham Hotspur thì à, đánh bại Olympic Marseille ngay trên sân nhà với tỷ số là 2-0. Đấy, uh, mình ờ, đang thấy cái bảng đấu này là bảng đấu ngay từ đầu cũng khá là hấp dẫn anh em khi mà các đối thủ cũng không tranh lệch nhau là mấy đâu. Vì uh, Phanh Phuốc là một đội bóng vô địch cúp C2 năm ngoái. Đấy. Còn uh, Olympic Marseille thì vẫn là một đội bóng khá là khó đối đầu khi mà thật sự ở Pháp cũng như là ở đối trường uh, ờ, châu Âu ấy thì Olympic Marseille cũng là một đội bóng có tiếng. Điểm qua một chút về cái mặt phong độ nhé. Uh, ờ, hiện tại thì uh, Sporting Lisbon đang có một phong độ khá là tốt cũng như là khá là bay. Ba trận đấu gần đây nhất thì họ toàn thắng. Và Tottenham cũng thế. Tottenham thì chỉ có một trận hòa trước West Ham thì khá là vô duyên. Đấy, Tuy nhiên thì uh, tất nhiên rồi với cái lịch đấu dày đặc ở ngoại hạng Anh cũng như kèm theo cái cúp C1 thì việc Tottenham phải chia đôi uh, đội hình ra để thi đấu cũng là một điều hiển nhiên thôi. Tuy nhiên thì uh, với cái việc mà đang gặp uh, có cái vấn đề của nữ hoàng Elizabeth ấy thì uh, tất cả các đội bóng ở Anh đều đã được nghỉ uh, đến hết tháng 9 mà và Tottenham tính đến thời điểm trận đấu này diễn ra thì họ sẽ nghỉ khoảng tầm một tuần đến hơn một tuần rồi thì uh, chắc chắn rằng là cái lực lượng cũng như là cái thể lực của tất cả các cầu thủ sẽ được hồi phục 100%. Và hiện tại thì cái kèo Tottenham cũng như là Sporting Lisbon đang là 0.5 anh em này, kèo đang là 0.5 nhá. Thì uh, mình uh, sẽ tự tin vào đặt cửa vào Tottenham hơn khi mà họ đã có đầy đủ lực lượng cũng như là cái thể lực tốt nhất của các cầu thủ. Còn với cái, cái kèo uh, tài 2.5 này thì mình uh, cũng uh, không ưu tiên cho anh em chơi ngay từ đầu trận trong trận đấu này đâu đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em hai trận đấu này mỗi trận là một kèo nhá à, đây Inter Milan đúng không Inter Milan thì chúng ta vẫn sẽ đi Inter thôi hiện tại thì Inter cũng đang rất khát khao một chiến thắng và đây là đối thủ mà mình nghĩ là dễ chơi nhất à, đối với họ rồi tiếp theo đấy là trận Tottenham Tottenham cái kèo đấy là 0.5 FT đấy à, đây là hai cái mã kèo dành cho hai cái trận đấu anh em nhá. hai mã kèo dành cho hai trận đấu thì anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền từ bóng đá ấy, thì cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết sức có thể cũng như là ở trong nhóm mình thì à, anh em chỉ việc chơi thôi còn à, tất cả những cái việc soi kèo nhận định hay là đường lối thì à, à, anh em chúng tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn những cái đường lối sáng nhất để các bạn có thể đầu tư cũng như là dẫn dắt các bạn đến với cái lợi nhuận trong ờ, đầu tư bóng đá. Còn bây giờ thì à, mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn anh em à, thời gian qua đã ủng hộ. Mọi người xem video này cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé để ủng hộ cái kênh bóng của mình. Hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.